Mời các em tiếp tục theo dõi lên màn hình. Thầy cho chúng ta tiếp tục nhận biết khí CO2 như sau. Đương nhiên CO2 là một khí không màu, không mùi, nặng hơn không khí. Ở điều kiện thường CO2 là dạng khí trong khí quyển của trái đất. Ở dạng rắn, CO2 được gọi là băng khô. Lưu ý, băng khô. Băng khô. Có những câu hỏi lý thuyết sẽ hỏi băng khô là gì? Hoặc là oxy ở dạng rắn, hoặc là nước ở dạng rắn, hoặc nitơ ở dạng rắn, hoặc CO2 ở dạng rắn nhiều người chọn ngay đó là nước ở dạng rắn đương nhiên nước ở dạng rắn được gọi là đá và người ta dùng cái thuật ngữ đó là trượt băng và trượt tuyết đó là thuật ngữ của đời thường còn trong thuật ngữ hóa học và nghề của chúng ta môn học của chúng ta thì băng khô không phải là nước hóa đá mà chính là CO2 hóa rắn. Rất rất lưu ý điểm này và rất lý thú. Mà các bạn hãy tập trung theo dõi tiếp video clip. CO2 thu được từ nhiều nguồn khác nhau. Như gì? Như từ khí thoát ra từ núi lửa này, sản phẩm cháy của các hợp chất hữu cơ và hoạt động hô hấp của các loại động vật. Điển hình nhất đó là động vật con người. Các bạn lưu ý một điều, Hiện nay vấn đề nhức nhối nhất về môi trường đó chính là gì? Là thải ra ngoài môi trường không khí, bầu khí quyển của chúng ta một lượng CO2 quá nhiều do các nhà máy nhiệt điện, do các phản ứng đốt cháy của động cơ đốt trong để sinh ra CO2 và SO2 rồi chúng ta đốt nhiên liệu và điển hình nhất ngay cả bản thân hơi thở của chúng ta một phần đã sinh ra CO2 sự quang hợp của cây xanh đã sử dụng một phần CO2 nhưng không đủ hết Do đó, cần bảo vệ môi xanh, cây xanh. Tại sao như vậy? Và phát triển cây xanh phải có một môi trường sống xanh, sạch. Chính là trồng, chăm sóc, nhân rộng cây xanh. Vì trong quá trình quang hợp của cây xanh đã tiêu tốn và làm giảm bớt lượng CO2, không làm ô nhiễm môi trường và không làm tăng hiệu ứng nhà kính chúng ta mới chính bảo vệ được chúng ta đó là không làm ô nhiễm môi trường trồng cây xanh phát triển cây xanh và diện tích cây xanh càng nhiều càng tốt để hấp thụ bớt lượng CO2 rất lưu ý rất rất lưu ý ngoài ra nó là sản phẩm có quá trình lên men của các vi sinh vật sự hô hấp của các tế bào chính là cơ thể sống của chúng ta đây Vậy để nhận biết CO2 như thế nào? Không thể sử dụng màu được rồi, không thể sử dụng mùi được rồi. Đương nhiên chúng ta phải sử dụng tính chất hóa học điển hình của nó. Mà các em tập trung lên trên này. Đó là người ta sẽ sục CO2 vào dung dịch canxi OH hai lần để tạo canxi carbonat kết tủa. Nghĩa là dung dịch canxi OH vẫn đục lên. Đấy, nó cũng tương tự như cái phần sau của nhận biết CO. Đấy, Vậy thì chúng ta sẽ làm nhận biết như thế nào? Chẳng hạn như bây giờ cho vào trong một cái ống sứ có nối với một cái ống dẫn vào trong dung dịch nước vôi trong canxi OH hai lần một lượng canxi carbonat đây là đá vôi và chúng ta đem cung cấp nhiệt độ nung nó lên thì đương nhiên cái canxi carbonat này nó sẽ xảy ra một phản ứng đó là phản ứng nhiệt phân canxi carbonat nhiệt phân để ra được canxi oxit cộng CO2 các bạn lưu ý cho thầy đây là phản ứng nung vôi đất nước chúng ta có đến 3 phần tư là diện tích đồi núi và chiếm đến 95% là núi đá vôi. Do đó, chúng ta đã tận dụng tài nguyên núi đá vôi, khai thác đá và nung để tạo thành vôi sống. Đây chính là vôi sống. còn nếu như từ cái vôi sống này mà chúng ta hòa tan vào nước thì canxi oxit sẽ tan trong nước đây là quá trình tôi vôi tôi vôi các em nên lưu ý là tôi vôi canxi oxit tan trong nước để tạo thành canxi OH hai lần đây chính là vôi sửa đây ứng dụng trong xây dựng nhà cửa hàng ngày. Một phần canxi oxit tan ở trong nước và tạo thành vôi rửa lắng động xuống phía dưới. Tạo một lớp ngấn ở phía trên này được gọi là nước vôi trong và chúng ta có được canxi OH hai lần nước vôi trong để chúng ta làm nhận biết. Các em nên lưu ý cho thầy. Vậy thì khi chúng ta nung canxi carbonat sản phẩm sinh ra thu được sẽ có khí CO2 và sục vào trong dung dịch nước vôi trong sẽ thu được kết tủa canxi carbonat lớn dần lên. Các em có thể theo dõi lại thí nghiệm như sau. Đây, thầy sục CO2 vào và kết cuộc của chúng ta nó sẽ lớn dần, lớn dần, lớn dần, lớn dần, lớn dần lên. Đấy, thông qua CO2, thầy muốn gửi gắm đến các em cũng như tất cả các bậc phụ huynh một thông điệp vô cùng quan trọng. Đó chính là hãy bảo vệ chính chúng ta và bảo vệ cộng đồng. Đó là không làm ô nhiễm môi trường, không thải khí độc và nhất là khí CO2 ra ngoài môi trường trồng cây xanh và nhân rộng diện tích xanh ngày càng lớn dần để hấp thụ bớt lượng CO2. Nguồn tài nguyên vô tận nhất của chúng ta đó là núi đá vôi. Chúng ta hãy khai thác một cách có kế hoạch, có chiến lược để không làm mất đi những tài nguyên vô cùng quý giá đó. Tận dụng, vôi rửa để tôi vôi và lưu ý cho thầy cái phương trình canxi oxit cộng nước ra canxi OH hai lần sinh nhiệt rất lớn nghĩa là khi tôi vôi sẽ tạo nhiệt độ rất cao cẩn thận có thể gây bỏng cho chính người đang thực hiện rất lưu ý điểm này bây giờ mời các em tạm nghỉ ít phút trước khi chúng ta sang nhận biết khí tiếp theo